phải luôn Thờ, thờ, đủ mà thờ Đặt tay đuổi em trên con đường vắng Đuổi em mà trắng thì trời nắng Cũng thành răng giờ ấy Em à Ngước tay trên những ánh sao đêm Ước rằng có đôi cánh cao thêm Để mà bay lên trời cao không còn trong mắt Để em thấy được niềm vui này thật là trong vắt Như công tắc bật tắt rồi lại bật lên Chốc lát căn phòng này nó không còn chật thêm Đó là cảm xúc của em khi mình nói chuyện một người Một người, một người Hơn cả trăm lẻ một người Hai trăm lẻ một, trăm lẻ hai, trăm lẻ ba những người mới gặp nhưng lại nói rằng không thể xa không thể xa những người cười nói nhưng lười trói bằng đôi môi và ánh mắt Tình yêu này em chưa có nhưng sợ đánh mất Lời yêu em chẳng dám nói ra Nhẹ cho như là đám khói xa Những suy nghĩ từ sáng tối qua Chỉ như đống ngổn ngang thôi mà Rồi nhớ chưa? Nhớ nhớ nhớ chưa? Nhớ có hơ đi không? Trà với sữa, phê với đá Nhớ em quá, em ơi Nếu ngày ấy mình đã cất tiếng nói lời chia tay Đôi môi đã chạm vào khổ Miệng đã nói điều chưa hay Con tim này cho về đâu Khi phía trước là hố sâu Nước mắt này từ ở đâu Đó là chính con tim anh Vì tiền vì nhạc Vì, nhạc. vì học vì phạt. vì đời nói chơi Không có thưởng là không có phạt Lời học từ bạn Lời học từ nhạc Niềm đau anh học Từ tình từ bạn à. Dù đó là hố sâu Nếu mình được chọn là phải được nhảy Dù có đắng có cây Vị ngọt vì bùi sẽ gom được thảy Có công mày sắc Có ngày anh kia Yêu mà bị dắt ngày đầu tiên cho bao nhiêu yêu dấu đến xuống mộng màn có nơi chiều á đến sự lệch tàn say em say em say đâu còn nơi chiều á còn là nơi chiều á người văn hóa à, đừng nói anh vẫn vâng vỡ bởi vì anh có một chút tan vỡ trong